Hello hello, chào mừng quay trở lại với channel Hường và Nguyên. Video này Hường sẽ chia sẻ 3 bước giúp tạo thu nhập 20 triệu mỗi tháng ngồi tại nhà chỉ với một chiếc điện thoại di động mà các bạn không cần bỏ thêm một chi phí nào, hoàn toàn miễn phí và cái việc thực hành thì chỉ cần từng bước từng bước theo hướng dẫn đơn giản không cần phải tốn nhiều cái suy nghĩ chỉ cần là các bạn siêng năng một tí là các bạn có được 20 triệu một tháng rồi và đôi khi các bạn sẽ kiếm được nhiều hơn nếu mà mình nỗ lực nhiều hơn ok thì uh, đầu tiên các bạn có tò mò không thì nếu mà tò mò hãy xem đến cuối video này và nhớ đăng ký vào cái kênh nhấn subscribe kênh để Hường chia sẻ nhiều hơn về những cái cách để chúng ta có thêm nguồn thu nhập trên Internet. À, ví dụ như nguồn thu nhập này là các bạn có được 20 triệu một tháng rồi các bạn bill tiếp là cái nguồn thu nhập khác là à, khoảng thêm một vài chục triệu mỗi tháng nữa thì mình sẽ góp lại mình sẽ có được một khoản tốt tốt đúng không vậy nên là hãy theo dõi follow kênh youtube Hường và Nguyên để xem thêm những hình thức tạo thu nhập ở online khác rồi bây giờ à, bước 1 là các bạn sẽ tạo một cộng đồng Ờ, tạo một cộng đồng ở đây có thể là tạo trên Facebook, Zalo hoặc là một cái nhóm trên Telegram bất kỳ một cái nhóm nào đấy miễn là cái nơi mà chúng ta có cái cộng đồng các bạn có thể giỏi thì làm email marketing hoặc là xây một kênh YouTube không quan trọng thì uh, có một cách khá là đơn giản mà mình thường đang tạo một cái group Facebook cho nó dễ đi ví dụ như các bạn có một cái Facebook cá nhân đúng không các bạn tạo một cái Facebook group các bạn biết tạo nhóm trên Facebook không tạo nhóm trên Facebook là cũng ờ, khá là đơn giản ví dụ như Hường đang tạo một cái cộng đồng mới tạo ờ, cách đây khoảng cỡ ờ, một tuần thôi hơn khoảng cỡ một tuần 10 ngày gì đó đó uh, khá là gần đây thôi ví dụ Hường tạo một cái group tên là kiếm tiền tại nhà ví dụ cái nhóm này thì Hường tạo một cái nhóm thôi rất là đơn giản miễn phí cũng không tốn đồng nào hết tạo một cái nhóm và ép bạn bè của mình vô à, và mình thì cũng không phải là chỉ có một cái Facebook này có một vài cái Facebook khác nữa mà mình ép mình ép bạn bè ờ, của mình vô mời họ vô cái tham gia cái nhóm này thì mình mời cách đây là cái hôm đầu tiên Hường tạo cái group này là cách đây khoảng cỡ tầm uh, chín ngày gì đấy. Và uh, bây giờ thì nó đã lên được một uh, sáu thành viên rồi. Khi mà mình tạo cộng đồng rồi mình cũng khuyến khích mọi người ép thêm thành viên. Nếu mà các bạn có một cái danh sách bạn bè nhiều người uh, ví dụ như ba 000 bạn, năm 000 bạn thì là một lợi thế. Tại vì Hường, ép uh, hết vào nhóm này và một số người thì họ nhận lời mời họ tham gia nhóm thì mình uh, nhanh chóng có một cái group 1.600 bạn à, bây giờ mọi người thấy nè cái lần đầu tiên Hường tạo đó là cái ngày đã tạo nhóm này ngày 7 tháng 8 mà bữa nay là ngày 16 tháng 8 thì có nghĩa là nó khoảng 9 ngày rồi và ờ, mình ép dần dần dần dần và mình cũng uh, bắt bài mình chia sẻ này nọ thì cũng lên được 1,6 ngàn thành viên thì cũng là mỗi cộng đồng rồi nơi đây mình sẽ chia sẻ một số thứ bây giờ ờ, ở bước tiếp theo các bạn sẽ biết là chia sẻ cái điều gì tuy nhiên là khi mà chúng ta ép vào đây á, nếu như các bạn có một vài cái facebook mà nhiều nhiều bạn chúc thì đấy là một lợi thế nha còn không thì các bạn cứ tạo facebook cá nhân của bạn đi rồi mỗi lần có bạn hay là có ai đó ép vô ai có nhu cầu cũng kiếm tiền ờ, trên mạng giống mình thì mình cứ ép vô dần dần mình sẽ build nó lên đấy mình sẽ build cái ờ, group mình lên cho nó nhiều hơn nhiều hơn đây là hiện tại là một ngàn sáu chứ mỗi ngày nó cũng sẽ tăng lên một uh, một vài chục hoặc là trăm hai trăm thành viên đấy rồi ok mình sẽ đến bước tiếp theo bước hai à, đó là chúng ta học cách đăng ký app kiếm tiền ở bước 2 thì các bạn có thể là à, vào kênh YouTube Hường và Nguyên Ờ, các bạn có thể thấy là ờ, cái kênh này thì thường chia sẻ nhiều kiến thức kiếm tiền trên mạng ờ, không chỉ là bằng app đâu mà còn có affiliate marketing hoặc là kiếm tiền online bán hàng vân vân ở đây thì các bạn đầu tiên á việc đầu tiên các bạn vô đây á để mà không bỏ lỡ bất kỳ video nào các bạn bấm vào nút đăng ký các bạn thấy nút đăng ký đỏ đỏ đây không bấm vào và bấm vào nút chuông luôn để mà có một cái chương trình mới nhất có một cái bài chia sẻ mới nhất các bạn sẽ là người nhận được đầu tiên để chúng ta có nhiều cơ hội hơn để chúng ta kiếm tiền đấy rồi và sau khi mà chúng ta bấm vào nút chuông thông báo thì các bạn có thể xem các video ngay tại đây hoặc là để nhanh chóng hơn các bạn bấm vào danh sách phát bấm vào cái mục kiếm tiền trên điện thoại nè đấy ở trong cái danh sách này thì anh Nguyên đã chia sẻ khá là nhiều cái app để chúng ta có thể là đăng ký một cái app như vậy á, thì mình sẽ kiếm khoảng cỡ tầm uh, 20.000 30.000 uh, 50.000 hoặc uh, thậm chí là 100.000 ví dụ như một số cái chơi nổi giống như Momo thì các bạn được tận à, gần 500 nghìn thì à, việc đầu tiên đó là các bạn làm theo hướng dẫn và đăng ký uh, mấy cái app này khi mà các bạn vừa làm theo ấy thì các bạn cũng sẽ được tiền luôn ở trong tài khoản ví dụ như à, mình đăng ký một cái app mình có thể kiếm 30.000 50 nghìn như vậy đó mình có sẵn luôn mình chưa cần giới thiệu ai thì mình đã có số tiền đấy ở trong ví của mình rồi trong, trong cái tài khoản ngân hàng của mình rồi đây là các bạn cứ xem từng cái nha mỗi cái video như này là một cái dự án tức là một cái app khác nhau để các bạn có thể kiếm tiền nếu các bạn xem một cái chuỗi video như thế thì chúng ta cũng kiếm được kha khá mới đăng ký chưa giới thiệu ai cũng đi kiếm được kha khá được vài trăm nghìn rồi đúng không thì các bạn uh, lưu ý thì uh, các bạn có thể nói nè Ờ, ví dụ như à, ờ, 20 triệu một tháng thì có phải là 20 triệu mà các bạn chia cho 30 ngày thì mỗi ngày các bạn sẽ kiếm đâu đó là 670.000 đúng không 670.000 không phải 67 triệu tức là 670.000 đấy 670.000 thì uh, thì các bạn uh, cứ cộng lại thì uh, Hường nghĩ thì nó tầm khoảng cỡ tầm uh, mười mấy 20 cái app uh, mỗi các bạn chỉ cần đăng ký mười mấy hai mươi cái app thì các bạn đã có khoảng tầm sáu bảy trăm nghìn đấy rồi à, và và và và và đấy là cái ngày đầu tiên thôi và sau này à, mình chỉ cần giới thiệu được một người giới thiệu được một người đăng ký cái app này thì các bạn cũng sẽ đồng có cái số tiền khoảng khoảng tầm đấy nữa ví dụ như à, các bạn có thể là giới thiệu một cái app nó tên là Kay ở trong đây này các bạn cứ ví dụ như à, các bạn đăng ký app này hoặc là giới thiệu người đăng ký app này thì các bạn được 50.000 nè hoặc là có ai đó click vào cái link à, của bạn và đăng ký ờ, điền cái bản giới thiệu của bạn thì bạn cũng được 50 nghìn nên là các bạn cứ làm theo cái bộ video này để kiếm cho mình một vài trăm nghìn trước đi đã sau đó thì các bạn ờ, sẽ biết cái cách làm nào để giới thiệu cho những người bạn của mình khi mình giới thiệu cứ một app mình kiếm được 30 50 tóm lại là một ngày mình ờ, mình giới thiệu mình ép nhiều bạn bè của mình vào nhóm mình ép vào cái cộng đồng của mình đấy thì họ cũng đăng ký mỗi ngày mình lên mình học thêm một cái app mới mỗi ngày mình học thêm một cái app mới rồi mình lại chia sẻ với họ ở trên cái group này một cái cộng đồng mình đã tạo ra ấy nếu như các bạn chưa rành những kênh khác thì tạo Facebook cho nó dễ tạo cái cộng đồng của mình rồi ép bạn của mình vô um, ba mẹ hoặc là người thân ờ, này nọ mình ép vô để thứ nhất là họ có thể kiếm được tiền và bản thân bạn cũng sẽ kiếm được tiền khi mà bạn chia sẻ cho họ vậy nên là khi mà chúng ta tạo một cái group như này á thì rất là lợi bởi vì là mình cứ add vô ví dụ như 1.600 thành viên thì ngoài cái việc chia sẻ những cái ờ, app ở đây thì các bạn còn ờ, có những cái app khác thì dần dần các bạn sẽ học lên nó không chỉ là bao nhiêu app đây đâu mà nó còn khá là nhiều có thể nói là rất nhiều app khác mà chúng ta cứ học dần dần và cứ mỗi app như vậy thì chia sẻ một người đăng ký á, thì ờ, mình sẽ có được ờ, hai chục nghìn ba chục nghìn năm chục nghìn ấy rồi nếu như các bạn tạo, tạo một cộng đồng lớn thì các bạn sẽ có được khá là nhiều tiền mỗi ngày đấy và vừa tạo thu nhập cho mình mà vừa tạo thu nhập cho người đối đối diện ờ, hiểu ý hơn không thì đấy là bước hai chúng ta học cái cách đăng ký app kiếm tiền bằng cách là vô cái kênh là Hường và Nguyên đăng ký kênh và sau đấy thì vào ờ, xem các video hướng dẫn đăng ký ờ, app kiếm tiền đấy và bước 3 đó là chúng ta chia sẻ cho cộng đồng của mình tức là mình vào cái group mà mình đã tạo ấy mình chia sẻ lại cho họ để là giúp họ kiếm tiền và bản thân mình cũng kiếm được tiền mọi người hiểu ý hơn không thì ở trong những cái app này á là những cái app uh, kiểu như người ta muốn phát triển cộng đồng hoàn toàn uy tín và các bạn yên tâm thông thường nó sẽ là những cái ví điện tử hoặc là những cái app ngân hàng họ muốn phát triển hệ thống và khi các bạn đăng ký thì các bạn sẽ uh, giống như kiểu đôi bên cùng có lợi có lợi vậy đó bạn thì có app xài và người khác thì có thêm khách hàng họ họ muốn uh, cái thương hiệu của họ đến với nhiều người hơn đấy rồi uh, ngoài cái việc mà kiếm tiền từ app như thế này thì trên kênh Hường cũng chia sẻ nhiều kiến thức về kiếm tiền online đặc biệt là mảng affiliate marketing nữa nên anh em hãy À, đừng có bỏ lỡ video nào nha đăng ký kênh ngay và bình luận xuống bên dưới nếu như các bạn cảm thấy video này hữu ích và à, trong trường hợp trong trường hợp các bạn cảm thấy là 20 triệu đối với cái việc app ấy lỡ mà các bạn ờ, cảm thấy ờ, mới quá bạn chưa có kinh nghiệm chưa ờ, kiếm được 20 triệu ở đây thì các bạn có thể phân chia ra ví dụ như uh, mười mấy triệu cho cái việc đăng ký app hoặc là thậm chí một vài triệu việc đăng ký app thôi còn lại thì các bạn có thể kiếm tiền từ cái mảng affiliate marketing chẳng hạn quảng bá sản phẩm cho người khác và nhận hoa hồng mà hùng đã chia sẻ lên kênh thì không có vấn đề gì cả thì mình thấy là cái việc kiếm được khoảng 20 triệu mỗi tháng nhờ việc đăng ký app là hoàn toàn khả thi ở trên internet và các bạn có thể làm được tại nhà Cảm ơn các bạn đã theo dõi video tới thời điểm này Nhớ đăng ký kênh và nếu mà các bạn muốn tham gia các lớp học miễn phí của Hường ấy Thì hãy tham gia vào một cái nhóm Zalo Hường để dưới đường link Để có những cái buổi học miễn phí hàng tuần về Internet Marketing Hãy tham gia cùng đội nhóm cho có nhiều anh em đông vui Với lại là mình học được nhiều kiến thức hơn Rồi bye bye, hẹn gặp lại